Alo, à, vâng, chào anh chị em nhé Chào mừng tất cả mọi người, tất cả anh chị em Một lần nữa quay trở lại kênh youtube Sơ Cơ Miền Nam Trước số cảo cho ngày mai Thứ nhất giờ giấc hiện tại bây giờ đã là 4 giờ 54 phút anh chị em à 4 giờ 54 phút của buổi chiều buổi tối ngày 12 tháng 4 năm 2021 Thì như mọi ngày em ở đây cập nhật cái bảng kết quả thưởng số số khu vực miền Nam Cũng như là đưa ra dự đoán trước số thông khảo cho ngày mai Thì trước mắt em đây là cái bảng kết quả thưởng số số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2021 thì ngày hôm nay mở thưởng cho tất cả mọi người tất cả anh chị em chúng ta có ba đài thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp và đài Cà Mau từ đây cho mọi người tất cả anh chị em chúng ta được rõ hơn tí Phạm Đức sẽ điểm của hai cái giải G8 cũng như là giải đầu đuôi cho ba đài của ngày hôm nay xem nhá ở đài thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm nay mở thưởng cho tất cả mọi người tất cả chúng ta chu lô tô đó là 67 Đồng Tháp đó là 44 kép bạc anh xem nhá ở đây Cà Mau đó là tuổi lô tô 71 rồi con giải đặc biệt ở đây thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm nay mở thưởng cho tất cả mọi người tất cả chúng ta có bộ dạng 266470 căng 4 đầu 7 đôi không in thẳng chúng ta bạch chủ đề đó là 70 còn ở đây Đồng Tháp thì giải đặc biệt ngày hôm nay mở thưởng có bộ dạng 950 928 anh xem nhé các anh đầu hai đuôi tám in thành đôi tá bạch chủ đề đó là 28 rồi còn đánh ca mau thì chả đặc biệt ngày hôm nay mở thường có bộ dạng 578 437 các bốn đầu ba đuôi bảy in thành đôi tá bạch chủ đề đó là 37 rồi anh xem ba Vâng thì đây là hai cái giải đầu đuôi giải G8 cũng như là giải đặc biệt cho ba đài thành phố Hồ Chí Minh, Đông Tháp và đài Cà Mau của buổi chiều ngày hôm nay thì Phạm Đức đã điểm qua cho tất cả mọi người. Tất cả anh chị em của chú bác chúng ta nắm bắt rõ hết cả rồi phải không ạ? Vâng thì cũng quay trở lại cái bảng video chốt số của ngày hôm qua hai chị nhé. Thì ngày hôm qua Phạm Đức có lên video phân tích cầu lô tô chốt số tham khảo cho tất cả mọi người, tất cả anh chị em của chú bác chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ trả đá hơi cho ngày 12 tháng 4 năm 2021. Thứ ngày hôm qua Phạm Đức chốt cho chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ cho ba đài thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và đài Cà Mau. Ở đây thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Đức chốt cho các anh chị em chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ đó là 83 bạch thủ phải không ạ? Song thủ đó là 3793, Đồng Tháp bạch thủ đó là 37, song thủ 52 và 25. Ở đây Cà Mau bạch thủ 36 và song thủ lô tô 2882. Bao lô ba đài cầu song thủ lô tô 6886 anh chị em nhé. Vâng thì đây là các con số các cầu thủ Phạm Đức Tuất cho chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ trong ngày 12 tháng 4 năm 2021. Thì ngày hôm qua Phạm Đức cũng đã lưu ý về tất cả mọi người tất cả anh chị em ta rồi. Theo dõi video thì chung kết thì chúng ta chơi thôi vì mọi câu kéo mọi con số ở phần Phạm Đức chốt cho chúng ta ở trên video thì đều mang tính chất tham khảo mà thôi, đúng không ạ? Vâng thì cũng quay trở lại cái bảng kết quả thực số số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay để xem ngày hôm nay trên video chúng ta thu hoạch của đồng thời chiến thắng được các cầu lô tố nào, đúng không ạ? đầu tiên thì ờ, ở đài thành phố Hồ Chí Minh anh em nhé ở đây thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm qua Phạm Đức chốt cho tất cả mọi người tất cả anh chị em cô chú bác chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ bạch thủ lô tô 83 song thủ lô tô 3993 phải không ạ thì ngày hôm nay thì bạch thủ lô tô 83 nổ ngay giải G2 anh em nhé G2.1 cho tất cả mọi người toàn thể anh em đang ngày hôm nay còn cầu song thủ lô tô 3993 thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục chiến thắng nối tiếp mạnh ăn thông 93 nổ ngay trong giải G4 anh em nhé G4.4 cho tất cả mọi người tất cả anh xem em thằng ngày hôm nay rồi phải không ạ ngày hôm nay thì xin chúc mừng cho những anh xem nào đặc biệt là các anh xem chúng ta theo dõi video chúng ta kết cầu ô tô bạch thủ 83 cũng như là song thủ 393 phạm đức chốt cho chúng ta tham khảo ở cái đài thành phố hồ chí minh thì ngày hôm nay chúng ta chiến thắng tưng bừng rực rỡ bạch thủ lô cũng như là song thủ lô chúng ta đã chiến thắng tưng bừng rực rỡ rồi anh chị em nhé vâng thì còn ở đây đông tháp anh chị em à ở đây Đồng Tháp ngày hôm qua Phạm Đức chốt cho mọi người tham khảo bạch tủ lô tô 37 trong tủ lô tô 5225 thì ngày hôm nay anh chị em nhé bạch tủ lô tô 37 thì chốt ở đài Đồng Tháp thì nổ tưng bừng rực rỡ 3773 ở đài Cà Mau mất rồi phải không ạ nổ ngay ở giải đặc biệt anh chị em nhé nổ ngay giải đuôi ngày hôm nay phải không ạ 37 nổ ngay giải đặc biệt cũng như là 37 tiếp theo đó thì nổ ngay giải G7 G1.1 cho tất cả phải không ạ Vâng thì còn chủ lô tô 73 thì vẫn có trong giải G4.3 anh em nhá. Thì ngày hôm nay chốt cầu lô Bạch Thủ 37 ở đáy Đồng Tháp thì nổ tưng bừng rực rỡ cả cặp ba nháy ở đáy Cà Mau rồi phải không ạ? Vâng thì không sao bù lại cho tất cả mọi người tất cả anh chị em rằng ngày hôm nay không chiến thắng được à, Bạch Thủ lô tô lộn sao thì ngày hôm nay cầu xong thủ lô tô 5225 thì chúng ta đã chiến thắng được rồi anh chị em nhá thì chủ chú tốn 52 nổ ngay giải g 4.2 cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em của chú bác chúng ta ngày hôm nay đúng không ạ dù gì thì ngày hôm nay chúng ta cũng có được chút quà nhỏ nhỏ của khu vực đại Đông Tháp rồi vâng thì còn ở đây à, Cà Mau ở đây Cà Mau thì ngày hôm qua Phạm Đức chốt cho mọi người tham khảo bạch thủ lô tô 36 song thủ lô tô đó là 2882 phải không ạ 36 và song thủ lô tô 2882 thì ngày hôm nay thì đấu 3 ở cái bảng lô tô đài uh, Cà Mau thì ngày hôm nay chúng ta chính thức ăn trứng vịt lộn rồi anh chị em nhá. Chốt bạch thủ lô tô 36 thì đã nổ 63 cho mọi người anh chị em ạ. À. Không sao thì ngày hôm nay những anh chị em nào chúng ta có kết cầu bạch thủ lô tô 36 phẩm đức chốt cho chúng ta tham khảo trên video ở đài Cà Mau thì chúng ta có thể bao lô cả cặp thì chúng ta cũng có được chút quà nhỏ nhỏ của khu vực đài Cà Mau rồi phải không ạ? Vâng thì còn về phần bao lô bao đài anh chị em ạ. À. Bao lô bao đài 6886 thì ngày hôm nay ở đài thành phố Hồ Chí Minh thì uh, đầu phải không ạ đầu lô tô 67 mà rồi phải không ạ nhưng không sao thì chúng ta vẫn có chu lô tô 68 anh chị em nhé 68 thì chúng ta đã chiến thắng được rồi thì vị trí cho đó thì ngày hôm nay ở đây thành phố Hồ Chí Minh chúng ta chiến thắng tưng bừng rực rỡ được ba chủ lô tô anh chị em nhé còn ở đây Đồng Tháp thì chủ lô tô 68 chúng ta không chiến thắng được nhưng bù lại cho tất cả anh chị em ta ngày hôm nay chủ lô tô 86 thì chúng ta vẫn chiến thắng được phải không ạ thì vị trí ngày hôm nay thì ở đấy Đồng Tháp chúng ta chiến thắng tưng bừng rực rỡ hai nhảy rồi anh chị em nhé còn duy nhất chỉ bằng lô tô đài Cà Mau thì ngày hôm nay chúng ta chính thức ăn chiến với lộn anh chị em nhé thì ngày hôm nay thì chốt uh, cầu song thủ 2882 ở đài Cà Mau thì lại nổ ngay giải đặc biệt ở đài đồng Tháp rồi chốt uh, bạch thủ ở đài đồng Tháp 3773 thì ngày hôm nay nổ tưng bừng rực rỡ cũng ngay giải đặc biệt ở đài Cà Mau phải không ạ chốt đài này thì nổ giải đặc biệt đài kia chốt uh, giải ở đài Cà Mau thì lại nổ ngay giải đặc biệt đài Đồng Tháp anh chị em ạ. Nhưng không sao, dù gì thì ngày hôm nay tất cả các đài đều chúng ta cũng có được chút quà nho nhỏ của khu vực đài miền Nam rồi anh chị em nhé. Đặc biệt thì ngày hôm nay ở đài thành phố Hồ Chí Minh 83 3993 nổ tưng bừng rực rỡ cũng như Đồng Tháp 86 cũng như là 52 chúng ta đã chiến thắng được rồi. Ở đài Cà Mau thì 63 lộ sao phải không ạ? Không sao. Từ ngày hôm nay dù gì chúng ta cũng chiến thắng tưng bừng rực rỡ cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em ta ngày hôm nay rồi. Thì à, một lần nữa, Phạm Đức cũng không quên xin cảm ơn Cảm ơn cái tình cảm của tất cả mọi người, tất cả anh chị em của chị bác chúng ta đã theo dõi video. Đồng thời chúng ta để lại cho Phạm Đức những nút like đây anh chị em nhé. Nút like là hoàn toàn miễn phí mà thôi anh chị em nhé. Chúng ta bớt chút thời gian cho đi thì để chúng ta nhận lại phải không ạ? Bớt chút thời gian ấn vào nút like anh chị em nhé. Đồng thời chúng ta ấn vào biểu tượng chia sẻ anh chị em ấn vào nút chia sẻ để giúp cho phạm đức cùng với anh chị em trong đội ngũ được nhóm chuyên gia sau cầu miền nam của mình tiếp thêm nguồn động lực niềm cảm hứng để lên đây phân tích cửa ô tô chốt số tham khảo hàng ngày cho tất cả mọi người ta thể anh chị em của Việt Bắc chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ giải đáp bánh người ngày một hoàn thiện hơn ngày một ok hơn anh chị em nhé Vâng thì à, ngày hôm nay những anh chị em nào chúng ta theo dõi video có chiến thắng được các cầu lô tô nào ở trên video Đồng thời chúng ta ngày mai có kết những bộ số bộ lô nào thì chúng ta hãy đừng quên bình luận công khai ở đây anh em nhé bình luận công khai để chúng ta cùng nhau vào để bàn luận tham khảo cân nhắc để ngày mai chúng ta có kết hay không phải không ạ trùng máu kết kèo thì chúng ta cân nhắc vui chơi văn nghệ xã đá bể hơi anh em bình luận là công khai cũng như là nút like là hoàn toàn miễn phí anh em nhá chúng ta bớt tiêu thời gian ấn à, nút like để tiếp thêm nguồn động lực niềm cảm ứng cho phạm đức hàng ngày lên đây chốt số tham khảo cho chúng ta vui chơi văn nghệ ngày một hoàn thiện hơn ngày một ok hơn mà thôi anh em nhá Vâng thì cũng cập nhật đôi chút về cái giao diện chính của kênh youtube Soccer miền Nam của bên mình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 cái bảng kết quả thực sổ số khu vực miền Nam thứ ba ngày 6 tháng 4 năm 2021 đây là cái bảng một tuần trước anh chị em nhé. Pháp Đức sẽ điểm qua cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em. Cô chị bác chúng ta ba đài bên trên phụ tàu bạc liêu của tuần trước cho anh chị em chúng ta được rõ hơn để ngày mai chúng ta tìm ra cho mình những cái đường cầu cân nhắc để chúng ta vào tiền trao cho hợp lý vui chơi văn nghệ sẽ là bể hơi anh chị em ạ đầu tiên ở đây uh, à, bến tre thì giải g8 đầu lô tô mở thưởng cho chúng ta tuần trước đó là 65 Vũng Tàu chủ đầu tư là 16 và Bạc Liêu là 16 nốt anh chị em nhé còn giải đặc biệt ở đài Bến Tre thì ngày uh, tuần trước thì mà thưởng cho chúng ta có bộ dạng 496790 càng 7 đầu 9 đuôi 0 in thẳng chúng ta bạch thủ đề đó là 90 Vũng Tàu 370861 càng 8 đầu 6 đuôi 1 in thẳng chúng ta bạch thủ đề đó là 61 đầu 16 đuôi 61 rực rỡ phải không ạ ở đây biển ở bạc liêu thì ờ, ba một năm năm bảy sáu các năm đầu bảy đôi sáu in là chúng ta bạch thủ đệ đó là bảy sáu rồi có để cho anh chị em chúng ta được rõ hơn thì phạm đức sẽ điểm qua đôi chút về cái bảng lô tô các đầu lô cầm điếc của tuần trước cho bài bên tre vũng tàu bạc liêu cho mọi người anh chị em chúng ta được nắm bắt rõ hơn anh chị em ạ ở đây bên tre thì uh, tuần trước mà thường cho chúng ta thì đâu đó cho chúng ta có đầu hai nè đầu bảy đã chính thức cầm điếc hoàn toàn họ còn ở đây phúc tàu thì uh, chúng ta có cái đầu đó là cầm điếc đó là đầu hai anh chị em nhé bạc liêu thì chúng ta tiếp tục phần có đầu cầm điếc đó là đầu năm anh chị em ạ vâng, à. vâng từ cái bảng uh, kết quả từ sổ số khu vực miền nam của tuần trước cũng như là cái bảng lô tô các đầu lô cầm điếc của tuần trước phạm đức đã điểm qua cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em tổng ra đã rõ hết cả rồi thì không để cho mọi người anh chị em chúng ta phải chờ đợi lâu thì bây giờ đây phạm đức sẽ đi vào phần chốt số tham khảo cho mọi người tất cả anh chị em cô chú bác chúng ta để tham khảo vui chơi văn nghệ trả đá bể hơi cho ngày mai anh chị em nhé Vâng thì sau khi nghiên cứu cầu kèo Phạm Đức cùng AGM trong đội ngũ đội nhóm chuyên gia sập cầu miền Nam của mình phân tích cầu lô tô cũng đã đưa ra dự đoán của mình chốt số tham khảo cho tất cả anh chị em cô chú chúng ta vào ngày mai tức ngày 13 tháng 4 năm 2021 cho bài đài Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu anh chị em nhé ở đây Bến Tre cho ngày mai Phạm Đức chốt cho mọi người tham khảo bạch thủ lô tô 52 song thủ lô tô 3993 Vũng Tàu bạch thủ 26 song thủ 2332 Bạc Liêu bạch thủ 79 song thủ 3883 ba lô ba đài cho ngày mai cầu song thủ lô tô 2772 anh chị em nhé. Vâng thì đây là những con số các cầu lô tô Phạm Đức đã lưu ý cho chúng ta đây rồi đúng không ạ anh chị em đã theo dõi video hãy lưu ý trung máu cái kèo thì chúng ta chơi thôi không trùng không kết thì chúng ta không nên chơi anh chị em nhé vì đầu tiên là của tất cả mọi người tất cả chúng ta nên chúng ta theo dõi video hãy lưu ý cân nhắc cho phạm đức mọi con số đều mang tính chất tham khảo chúng ta hãy đầu tư một cách thông minh chúng ta vào tiền sao cho nó hợp lý vui chơi văn nghệ tránh để thua tha mất mát anh chị em nhé Vâng thưa xin lỗi chị em Vâng thưa còn những anh chị em nào chúng ta đang thua tha nợ nần đặt xa bờ bị câu lọt số không có câu kín số chuẩn để chơi trong ngày Thì chúng ta hãy nhanh tay thêm bạn vào Zalo của bên mình anh chị em nhé Thêm bạn vào Zalo 0936 512 186 Bao lô xiên đá đầu đuôi câu kín số chuẩn cho tất cả mọi người tất cả anh chị em cô chú bác Chúng ta vào tiền hợp lý chơi to đánh lớn trong ngày anh chị em nhé ở trên video thì những con số và Đức đã chốt cho chúng ta đó là những con số tham khảo đúng không ạ còn được trên Zalo là được những con số được các chuyên gia soi cầu miền Nam chốt cho mọi người là những cầu đầu tư chuẩn nhất và chính xác nhất nên chúng ta tự tin chơi to này lấy được anh chị em nhé Công vâng, ty hiện tại ở bên Phạm Đức đã có hai gói ưu đại đó là nhầm tuần cũng như là nhầm tháng. Với gói ưu đại rất chỉ là thấp thì những anh xem nào chúng ta có nhu cầu tham gia vào nhầm tuần cũng như là nhầm tháng để hàng ngày chúng ta cập nhật những câu lô tô chuẩn nhất chính xác nhất thì chúng ta nhanh tay thêm vào mặt Zalo 0936 512 186 để được vào được nhóm về bờ đủ cách anh xem nhé. Vâng thưa các bạn, chốt số của kênh youtube Circle 18 Phạm Đức chốt số tham khảo cho ngày mai Tức ngày 13 tháng 4 năm 2021 cho bà đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu Thì à, Phạm Đức cũng đã chốt lần này cho toàn thể mọi người tất cả anh chị em cô chú bác Chúng ta nắm bắt rõ hết cả rồi Thì bây giờ cũng đã là của video rồi anh chị em nhé Thì trước khi kết thúc video thì anh rất mong anh chị em người ta hãy đừng quên theo dõi video hay đừng ngần ngại gì để lại cho Phạm Đức những nút like anh chị em nhé Vì nút like là hoàn toàn miễn phí mà thôi nên à, chúng ta hãy đừng quên đừng quên để lại cho Phạm Đức những nút like xem à vì à, nó rất chi là miễn phí nhưng mà nó là nguồn động lực niềm cảm hứng trước cho Phạm Đức cùng với ICM trong đội ngũ đội nhóm 15 cây ngày một hoàn thiện hơn mà thôi tiếp thêm nguồn động lực để thổi hồn vào những con số cho ngày mai anh chị em nhé Vâng thì bây giờ cũng đã là cuối video rồi Thì uh, một lần nữa Phạm Đức cũng không quên Xin chúc cho toàn thể mọi người tất cả chị em của chú bác Chúng ta có một buổi tối thật nhiều niềm vui Thật nhiều sức khỏe Đảm bảo hạnh phúc bên gia đình của những người thân thân của mình Và bây giờ thì Phạm Đức xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em của chú bác Chúng ta vào buổi chiều buổi tối của ngày mai Anh chị em nhé